chơi cái kèo thường thì mình vẫn đánh giá rất là cao cái kèo à, có thể chúng ta đi cái kèo tài gốc và Inter chấp gốc đó Inter sẽ nhỉnh hơn một vài cái quả gốc thôi đúng chưa và cái kèo tài gốc là mình thấy khá là ok cho anh em nào thích chơi gốc nếu như những cái kèo này anh em thấy khó quá chúng ta chơi gốc thôi đúng chưa đấy và anh em muốn chơi gốc được thì Ok, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tướng bóng đá cũng như à, Trịnh Tướng soi kèo và anh em nào xem chưa cho mình nút đăng ký kênh thì anh em nghe vào luôn để lại cho mình nút like, nút đăng ký kênh. À, khi anh em xem cái video à, tiếc chi bỏ ra một vài giây để ủng hộ à, mình và đội ngũ ekip để có động lực, à, có tinh thần kênh ngày càng phát triển và à, sẽ lên cho anh em những cái mã kèo chất lượng hơn. À, và anh em để ý là anh em nào mà chưa có cái đường link à, kết bạn vào cái Facebook của mình thì anh em bấm ở bên dưới mỗi cái video này nó sẽ có à, cái đường link bên dưới đúng không anh em anh em bấm vào để lại cái tin nhắn để mình hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký à, cũng như à, cách để được chơi chung với mình à, chúng ta đầu tư à, còn lại thì lưu ý à, telegram thì ở cấp ở thời điểm hiện tại mình hạn chế sử dụng bởi vì có rất nhiều người giả mạo ví dụ như là à, anh em tìm kiếm trên telegram ấy nó sẽ ra những cái giả mạo ấy ví dụ như là kèo bóng trình tướng này à, những cái hội nhóm mang tên kèo à, kèo bóng trình tướng trình tướng các thứ đều là à, đã bị hack hết rồi đều bị giả mạo hết rồi anh em anh em không nên tìm kiếm qua telegram nha ví dụ như trình tướng soi kèo này đấy, hoặc là à, bóng đá đúng không vân là trên Telegram ở đây mình không còn sử dụng nữa và mình sử dụng duy nhất trên Facebook sau đó anh em nhắn tin mình mình sẽ gửi cho anh em à, cái đường link Telegram mới của mình là Telegram chính chủ đúng nhất để tránh bị giả mạo ok à, thì hôm nay thì tiếp tục mình quay trở lại mình phân tích và nhận định cho anh em những cái cặp đấu trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu à, và mình cũng lên cho anh em trận đấu giữa Man City và RB Leipzig rồi anh em nào chưa xem anh em có thể à, lên kênh của mình anh em theo dõi và xem xong để lại cái bình luận và nút like à, ủng hộ cùng à, kênh cũng như đội ngũ ekip à, tiếp theo mình sẽ tiếp tục lên cho anh em cái trận đấu cũng rất là hay mà rất nhiều anh em quan tâm tuy nhiên cái cặp đấu này khá là cân bằng à, bởi vì à, nó được đánh giá là ngang cơ tuy nhiên thì mình thấy là không có ngang cơ chút nào bởi vì à, anh em nhìn bề ngoài như vậy nhưng bên trong nó có nhiều cái điểm yếu những cái mấu chốt mà anh em có thể theo dõi xem hết cái video này anh em sẽ ngộ ra được nhiều cái vấn đề và anh em sẽ đầu tư một cách hợp lý ok thì chúng ta sẽ vào bắt đầu phân tích và nhận định uh, từng uh, cái thông tin đầu tiên thì anh em để ý là ở trong cái trận lượt đi à, chính Inter Milan đã có chiến thắng à, 1-0 ở à, trước Porto trên sân nhà của mình và trận đấu đó thì nhà cái niêm yết cái mức kèo đồng banh và tỷ lệ kèo tài xỉu hai trái rưỡi anh em nhớ nha đấy à, và trận đấu này thì à, mỗi cái thống kê đều nghiêng về phía Inter Milan đó với cái tỷ lệ kiểm soát bóng 60% so với 40% đó, và thực hiện tổng 18 cú sút đó và chín cú sút về cầu môn đó và 6 không về tỷ số gốc đó là thẻ thì ông Porto với uh, ông Sporting em biết rồi ở Bồ Đào Nha thì đá thẻ rất là nhiều đấy ý thì chùm thẻ ông Bồ Đào Nha thẻ còn nhiều hơn nữa đó đó là anh em xem cái thống kê uh, điểm qua thống kê ở trận đấu trước đấy và trận đấu trước thì khi uh, Porto có đầy đủ những cái binh hùng tướng mạnh cả ví dụ như là Octavio này đấy có đầy đủ hết nhưng hôm nay Porto bắn đi rất là nhiều những cái uh, cầu thủ chất lượng để tiếp Inter Milan đó và đó là cái cầu thủ nào thì chúng ta phải điểm qua trước tiên về cái thành tích đối đầu và cái phong độ gần đây của cả hai đội trước cái đã đầu tiên thì chúng ta điểm qua cái tình hình phong độ gần đây của Porto tính trên cái khu khổ mặt trận trong cái giải quốc nội thì rõ ràng Porto vẫn được đánh giá cao hơn và họ luôn luôn là cái ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên thì những cái đối thủ mà Porto thắng đều chỉ là những cái đội bóng mà à, không được đánh giá cao và trong cái giải vô địch bộ quốc gia Bồ Đào Nha thì chỉ có vài đội mạnh thôi còn lại là rất là đội yếu thì nhìn chung cái phong độ của Porto à, rất là tốt à, họ liên tiếp có chỉ một trận thua ở trong 6 trận gần đây thôi trong khi đó bên phía của Inter Milan à, họ đến từ cái giải vô địch quốc gia Ý thì rõ ràng cái chất lượng cũng như cái độ cạnh tranh nó sẽ cao hơn so với giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và nó nằm trong top 5 giải quốc gia à, hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại cho nên à, không không có à, có thể khẳng định Inter Milan à, tuy là trong 6 trận gần đây họ có những trận thua những trận thắng nhưng nhìn chung cái kết quả thì đều chấp nhận được ở bởi à, họ à, có những cái vấn đề về hàng công thôi trong trận gần đây đặc biệt cái trận trước Spezia bán, bán lộ lộ liễu luôn đấy à, cái vấn đề mà của giải ý những đội mạnh mà bán điểm cho đội muốn yếu thì mình biết rồi rất là nhiều nhưng khi ra đấu trường à, C1 nó là một chuyện khác à, bởi vì à, ga đấu trường C1 này họ có những cái động lực riêng để để họ để họ chơi đúng không trong giải quốc nội thì họ thắng thua một vài trận à, là bình thường bởi vì dù gì nữa thì cũng nằm trong cái top dẫn đầu rồi thua một trận cũng chả sao giữ sức cho cái đấu trường à, C1 đúng chưa đó và trong 6 trận gần đây thì họ có hai trận thua và còn lại ba trận thắng và một trận hòa đấy trận gần nhất thì chắc chắn là giữ chân rồi ok nếu tình hình này là giữ chân rồi đó và cái thành tích trên sân khách của của của Inter thì cũng không được đánh giá cao à, nói chung là trong 6 trận thì à, mới được có hai trận thắng thôi trận thắng trước AC và trận thắng trước Cremon nói chung cái phong độ à, gần đây thì cũng tạm được đó nhưng mà nói về cái vấn đề mà đá sân khách á, thì trong 3 trận gần đây thì chưa chưa thắng trong cái giải ý ở trong giải ý anh em trong khi đó thành tích sân nhà của Porto em biết rồi đó thì à, trong hai trận gần đây thì một trận hòa một trận thắng nói chung là cái phong độ nó cũng cũng tạm được đó anh em ở nói chung là theo cái thống kê chúng ta nhìn thấy Porto nó nhỉnh hơn về mặt à, thành tích nha nhưng hai cái giải đấu nó là trái ngược hoàn toàn hai giải đấu cái chất lượng nó nó khác nhau ví dụ một ông à, đá ở ngoại hạng Anh mà liên tục thua đó, à, nhưng mà chưa chắc đi qua giải Campuchia à, các đội Campuchia đứng đầu giải Campuchia có thể thắng được đó tùy theo cái mức độ của cái giải đấu nó nó khác rất là nhiều à, sau đó thì chúng ta phải điểm qua cái cái uh, tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại cái mức kèo nhà cái đang niêm yết cái mức Porto à, với Inter Milan thì Inter Milan đang từ đồng banh nâng dần lên cái nhích chấp 1 phần tư khi gần tới vòng lăn đấy và ở cái trận đấu trước mức kèo chỉ có đồng banh mà Inter thắng và chắc chắn rồi ở thời điểm này thì dù đi đá trên sân khách nhà cái vẫn đánh giá cao Inter Milan hơn cho nên để cái mức kèo chấp cho nên cái mức kèo này thì rõ ràng à, đầu tư cửa Inter Milan nó sẽ an toàn hơn tại sao mình nói anh em à, đầu tư cái cửa Inter Milan an toàn cái thứ nhất về cái chất lượng nhân sự à, về cái đội hình à, cũng như chất lượng thân sự ở thời điểm hiện tại thì bên phía Inter Milan thì cũng không à, vắng những cái cầu thủ nào đáng kể cả Korea thì chấn thương khá là lâu rồi trong khi đó bên phía của của à, Porto thì vắng đi cái chân sút à, rất là quan trọng đó là Otavio Đấy, cầu thủ này thì anh em để ý à, Otavio à, Otavio chính là à, chính là cái cầu thủ mà à, đã à, góp công rất lớn cho Inter Milan à, cho Porto à, trong những trận đấu gần đây đúng không anh em đó à, anh em để ý là ngoài việc họ vắng Otavio họ còn vắng đi Evanison này Maxilo này đấy May uh, à, Maycedo đấy và trong số này thì vai trò của Otavio rất là quan trọng đó và anh ờ, cũng đã ghi được 4 bàn và có 14 kiến tạo cho Porto trong cái mùa giải năm nay đấy do đó thì Porto đang uh, khả năng hạ khả năng vắng cầu thủ này rất là cao đó anh em thấy cái trận đấu trước mà có cầu thủ này luôn đó có những cái quân bài như thế này mà không làm ăn gì được thì chắc chắn trận lượt về này thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Đấy, khó khăn với uh, một vài cái nhân nhân sự uh, không được uh, ra sân đó ok nha và tiếp theo một cái tỷ lệ mà có thể để anh em có thể tham khảo được trong cái trận đấu này đó là uh, hai đội gặp nhau thì tổng cái số thẻ nó rất là cao có tới 16 thẻ trong 5 trận à, trong 5 trận gặp nhau và tỷ lệ thắng của uh, Inter Milan à, uh, 60% đúng chưa anh em đấy và tỷ lệ uh, thẻ thì rất là nhiều và tầm khoảng bình quân 5 trận mà 16 thẻ thì bình quân một trận cũng khoảng 3 thẻ mấy hơn 3 thẻ 3,5 nếu mà kèo tài xỉu thẻ ba hòa thì em có thể vào kèo tài thẻ được cả trận đúng chưa đấy và cái thằng mà chơi cái thẻ chơi gắn nhất là phải nói tới là thằng thằng thằng thằng tô đúng không đó, kèo này có thể chơi tài thẻ là mình đang cũng khá là ổn và lượt về này rất là căng thẳng đó và tổng số bàn thắng hai đội gặp nhau à, tầm khoảng 12 bàn 20 bàn 12 bàn trong 5 trận gặp nhau mà ghi tổng khoảng 12 bàn thì nói chung là con số cũng khá là thấp cũng khá là thấp đúng không anh em đấy cũng khá là thấp đó tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại nói lại cái mức kèo chấp 1 tư mình nói với anh em tại sao à, chúng ta tin tưởng rằng Inter Milan à, lúc nãy là nói về nhân sự rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang à, về chúng ta phân tích cái tỷ lệ gốc cái đã đấy chúng ta phân tích cái tỷ lệ gốc à, khi đá trên sân nhà thì Porto thể, thể hiện một cái à, số lượng gốc cũng tương đối tương đối ổn đấy tương đối ổn và có những trận ba góc nhưng anh em để ý là trận gần nhất là 6 góc này đấy và tiếp theo nữa là 8 góc này đúng không đấy và bảy góc nói chung là Porto đá góc cũng khá là ok đó anh em à, cũng khá là ok chứ không à, thua về Inter trong đó Inter à, mỗi lần khi đến đá sân khách thì số lượng góc khá là nhiều ok nha đấy số lượng góc khá, khá là nhiều nè cho nên cái trận đấu này à, ngoài việc chúng ta chơi cái kèo thường thì mình vẫn đánh giá rất là cao cái kèo à, có thể chúng ta đi cái kèo tài gốc và Inter chấp gốc đó Inter sẽ nhỉnh hơn một vài cái quả gốc thôi đúng chưa và cái kèo tài gốc là mình thấy khá là ok cho anh em nào thích chơi gốc nếu như những cái kèo này anh em thấy khó quá chúng ta chơi gốc thôi đúng chưa đấy và anh em muốn chơi gốc được thì anh em phải có cái trang chơi và chơi chung nhóm mình mới có những cái mã kèo gốc kèo gốc là rất là dễ ăn rất là thơm đó à, trận đấu nào căng thẳng đó này kia là gốc xuất hiện nhiều lắm đó trận đấu nào mà cầm bàn ít bùng nổ bàn thắng nhiều là nó hay xuất hiện gốc đó thì à, kể cả Inter Milan có cái bộ đôi Eden Zeko và à, Inter Milan có những cầu thủ uh, chơi đánh đầu rất là hay đó ví dụ Lukaku là Martinez nào vân vân ở chưa kể Eden Zeko nữa thì rõ ràng à, cái số lượng góc lúc nào cũng áp đảo trong những cái đối thủ à, khi họ có thể đá sân nhà hoặc đá sân khách đúng chưa nè đấy một số thống kê để cho nó có thể à, chơi được và chúng ta đầu tư cái kèo góc là cái kèo an toàn trong trận đấu này và rất là dễ húp luôn đúng chưa đó đó đó chúng ta chơi cái kèo trước mình cho anh em cái mã kèo góc này anh em có thể đầu tư được tiếp theo à, về cái tỷ lệ kèo à, chấp ở thời điểm hiện tại thì cái kèo chấp này lúc nãy mình có nói là chúng ta có thể đầu tư vào cửa Inter Milan là cũng khá là ổn tuy nhiên thì à, chúng ta à, chắc nhất chúng ta phải đợi vào trận xem nó chơi như thế nào chúng ta hãy chơi đó và à, trong à, những trận khi áp mức kèo này thì cả Porto lẫn Inter Milan đều hoàn thành vượt cái mức kèo này khá là thành công đúng chưa em đó khi Porto được áp cái mức này thì à, họ có những chiến thắng đó họ có những chiến thắng trong khi đó bên phía Inter Milan cũng vậy ở khi họ đá trên sân khách tính trên sân khách khi áp mức kèo này thì họ dễ dàng vượt qua cái đối thủ ờ, nhưng mà vượt qua với cái tỷ số không nhiều đó, vượt qua cái tỷ số không nhiều nha anh em đó cái tỷ số là tầm khoảng cách biệt tầm khoảng một bàn mà thôi đó trừ cái trận AC Milan này ở trong giải ý thì không nói đúng chưa đấy thì uh, rõ ràng uh, họ đều vượt cái mức kèo này khi áp cái mức uh, chấp một phần tư trong đó cái tỷ lệ kèo mà hai trái rưỡi thì uh, cả Inter Milan và cả uh, Porto đều uh, tỷ lệ thắng cái kèo này của họ là 50 phần trăm đúng chưa đấy 50 40 phần trăm thôi tại vì trong 5 trận thì họ vượt qua được có hai lần thôi à, vượt qua có hai lần còn lại thì khi áp mức kèo này cho áp Suboto thì cũng đi về xỉu rất là nhiều và kể cả Inter Milan cũng vậy đấy kể cả Inter Milan cũng vậy cho nên cái tỷ lệ kèo tài xỉu này nó còn biến động tỷ lệ à, tầm khoảng à, 60 40 cho nên nó 50 50 à, nó nói chung là anh em đầu tư nó không an toàn đúng không đấy nó không an toàn có nhiều anh em à, trận đầu tiên thì anh em thấy nó đi về xỉu nhưng biết đâu đi uh, trận trận lượt về nó lại tài bởi vì nó không còn gì để mất rồi nó tấn công biết chưa đó hoặc là nó nó đá thủ chắc inter nó đá thủ thằng kia cũng không dám tấn công thì nó câm luôn đúng chưa đấy thì rất là khó nói về cái tỷ lệ kèo tài xỉu này đó còn cái kèo chấp này, mình thấy khá là ok đó còn nếu như à, nếu như anh em muốn chơi cái kèo này á, thì ví dụ như anh em muốn đi cái kèo tài cái trận đấu này thì anh em nên lót cái dàn tỷ số một đều đúng chưa đó còn anh em đi với cái kèo chấp anh em cũng dằn luôn cho chắc đúng không đó đó là cách anh em có thể chơi đầu tư nhưng ổn nhất chúng ta chơi cái kèo gốc và cái kèo, thẻ đúng chưa à, sau đó à, đợi vào trận xem từ từ chúng ta nhồi bắt đầu nhồi từ từ đấy là cái cách để anh em chơi cho nó an toàn à, còn lại thì anh em báo ngoài thì một trận năm cũ 10 cũ nữa anh em xem video anh em thích đánh mã nào thì tùy anh em thôi còn mình nhận định là dựa trên cái thông số dựa trên cái sự khách quan và dựa trên cái cái cái cái, cái à, quan điểm cá nhân thôi nếu trùng uh, trùng uh, ý tưởng thì anh em theo À, không trùng nên đánh ngược lại vậy thôi còn muốn chơi chung mình có cái mã kèo ok trong cái trận đấu này để anh em có lãi thì anh em liên hệ qua cái facebook của mình đó mình sướng dẫn cho anh em cái cách để được tham gia chơi chung đó điều kiện để được chơi chung là anh em phải có vốn cái thứ hai là anh em phải chơi chung trang đó vậy thôi còn lại không có vốn không chơi chung trang luôn thì đừng liên hệ làm gì nhắn tin cho tốn thời gian anh em xem trên video đi thì anh em sẽ biết mình sẽ tự trong đầu mình sẽ chơi những mã kèo nào bởi vì mình à, anh em nhắn tin anh em xin kèo thì vẫn cũng tốn thời gian bởi vì kèo à, gần tới giờ ông lăng à, có đội hình nó mới chuẩn với lại cho anh em kèo sớm này cho góc thẻ anh em đánh cũng trả được đúng không đó thì rất là khó hoặc là chúng ta chơi vào chúng ta chơi những cái mã kèo rung đó cho nó ok đúng không để thấy nó công uh, biết đâu trong cái hiệp 1 nó lại tấn công nó công tấn công xong nó không có bàn thắng thì sang hiệp 2 khả năng nó nổ rất là cao cho nên đánh kèo rung trong hiệp 2 cũng được đấy hoặc là ở ờ, trong hiệp 1 nổ nhiều rồi hiệp 2 nó công cũng không chừng đó nhiều cái để nói trong vấn đề phát sinh và cả thế trận nó như thế nào thì ờ, thì chúng ta xem chúng ta mới biết là chơi nó ok nhất đúng chưa còn lại để anh em chơi trận đấu này không nhất thiết là phải chơi mã kèo chính không nhất thiết phải trên dưới tài xỉu mà có chơi kèo góc thẻ cho cũng có lãi đó ok đó là cái cách mình bày cho anh em chơi chung mình có lãi ờ, giống như những anh em đang chơi đó hoặc là chúng ta à, à, đợi kèo nó hạ xuống đó chúng ta chơi cũng khá là ok nói chung nhiều cái để anh em có lãi và để anh em có lãi thì chỉ việc uh, liên hệ mình thôi mình nói rất nhiều lần rồi đó thì thì anh em nào đang xa bờ hoặc là chơi chưa phương pháp thì liên hệ qua cái facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em ừ, để được chơi chung còn lại thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây à, và ngoài ra thì anh em à, xem xong nhớ cho mình cái nút like nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo và à, để lại cái tin nhắn ở ờ, bình luận ở bên dưới video Inter Milan có thắng được Porto hay không hay là một trận đấu hòa và tiếp tục vào trong đá penalty luôn đấy thì anh em để lại ờ, cho mình có động lực lên những cái video chất lượng hơn xin chào và hẹn gặp lại anh em